Có một cái câu chuyện thế này con ạ. Một cái ông trưởng già này, ông ấy có bốn bà vợ. Bà vợ thứ nhất này, ông yêu quý lắm lắm con ạ. Đi đâu cũng cho bà đi theo, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, tất cả mọi việc. Đấy. Yêu quý cực kỳ, sát sạt luôn ạ. Không rời nhau. Đấy. Nhá. Đấy là bà vợ thứ nhất. Bà vợ thứ hai thì ông cũng yêu quý gần như bà vợ thứ nhất, nghe không? chăm chút đi đâu cũng mang rồi vào quý lắm đấy là bà vợ thứ hai bà vợ thứ ba nghe thì ông cũng yêu quý gần ngang với bà vợ thứ hai bà vợ thứ tư thì bà vợ này ông hát hủi chẳng quan tâm chẳng ngó ngàng gì hết các con ạ không ngó ngàng một chút nào không hề quan tâm không hề ói không cần biết luôn coi như là bà không có mặt Ờ, trong nhà mình không hiểu sao cái bà này hầm mưu thế chứ lại rất hầm mưu ông không hề quan tâm đến bà vợ thứ tư này thế thì à, cái năm ấy là ông ấy ốm bệnh rất nặng ông sắp chết các con ạ ông thều thào mới gọi cả bốn bà vợ mới đến nói này các bà bây giờ tôi thì chắc là không sống được lâu nữa Nhà, tôi chắc là phải chết rồi ờ, thầy thuốc ừ, nói là tôi không sống lâu nữa vậy các bà bây giờ tôi chết có bà nào đi theo tôi không <laughs> bà nào đi theo tôi không có bà nào đi theo tôi không cả bốn bà đều đứng bên cạnh giường cả có bà nào đi theo tôi không thế thì ông nhìn vào bà thứ nhất nghĩ là cái bà mà mình yêu quý nhất chắc là bà này sẽ đi theo mình đi đâu mình cũng cho bà đi tất cả mọi cái cái gì cũng cùng nhau hết không rời một chút nào chắc là bà sẽ theo mình đấy ông ngước mắt nhìn bà với cái mắt rất là hy vọng nhưng bà biểu môi bảo ông thôi ông ạ à, đúng là ông yêu tôi nhất thật đấy nhưng mà tôi còn trẻ thế này ông chết thì tôi phải đi lấy người khác chứ ông chết thì tôi không thể theo ông được đâu nha ừ. ông không tôi không đi theo ông được ừ. không đi theo ông đâu nha, đấy bà thứ nhất ông đau khổ quá nhìn sang bà thứ hai ở này bà tôi cũng yêu thương bà lắm nào thế bà đi theo tôi đi tôi đỡ phải đi một mình tôi đi một mình tôi sợ lắm ở cái cõi âm không biết nó âm u thế nào tôi mình tôi sợ lắm thế bà thứ hai bà cũng cũng hỏi bảo thôi ông ạ à, tôi biết là ông cũng yêu tôi lắm đấy Nha? tay trong tay yêu lắm đấy nhưng mà tôi cũng còn trẻ tôi còn xuân sắc thế này ông chết tôi phải tái giá chứ Nha? tôi phải đi lấy người khác chứ tôi ở vậy sao được tôi phải đi Nha? thôi tôi không thể đi theo ông được đâu đi xuống mồ sợ lắm yeah. thế là bà lại cũng ngúng nguẩy bà không đi không theo đến bà vợ thứ ba ông lại nhìn thấy bà thứ ba này bà thôi còn bà chắc bà cũng thương tôi bà đi theo tôi đi ờ, tôi thì đúng là cũng không thương được bà lắm nhưng mà tôi vẫn rất là quan tâm nghe không? đi xa về gần tôi có quà có bánh cho bà nghe ông này khác thế bà đi theo tôi đi hai cái bà kia bà bạc không theo tôi thì bà theo tôi thế bà ba bảo ừ, tôi cũng thương ông đấy nghe nhưng mà tôi thì tôi cũng còn tiếc đời nghe thế thôi thì ông mà chết thì tôi đưa ông đến bãi tham ma thì tôi cũng phải về tôi không thể theo ông được không theo ông được ông buồn lắm rồi con buồn lắm nghĩ thế thì vọng chắc bà thứ tư là thì bà phải <laughs> nguyên rủa mình nữa chứ Đến lúc thì ông còn ánh mắt còn rất là lờ đờ nhìn sang bà thứ tư bảo thế còn bà thì sao? Bà có hận tôi không? Thế thì ông lại rất ngạc nhiên bà thứ tư bà lại bảo này ông ơi tôi biết là ông bạc với tôi lắm đấy nhưng tôi lại tình nghĩa vợ chồng rất là keo sơn nghe không? Bây giờ ba bà không đi theo ông tôi sẽ đi theo ông ông đi đâu tôi theo đấy ông chết tôi cũng đi theo ông Đấy ông yên tâm thì tôi sẽ theo chặt ông luôn không rời ông một chút nào <laughs> ông yên tâm <laughs> đấy các con ạ thế và lúc ấy là ông ấy nhắm mắt và bà thứ tư này đi theo ông ấy thật thế thì câu chuyện này là câu chuyện trong kinh phật lấy ví dụ thế này con này bốn bà này ai cũng có hết con ạ tất cả các con đây đều có bốn bà này hết đấy nhá cả con gái cũng có bốn bà này nghe <laughs> đi theo con trai cũng có bốn bà này ai cũng có bốn bà này nhá. Bà vợ thứ nhất ấy là ai? Bà vợ thứ nhất là cái thân của chúng ta, con ạ. À, bà vợ thứ nhất này là ví dụ cái thân xác của chúng ta. Đúng là chúng ta đi đâu cũng phải mang cái thân này đi, đúng không các con? Suốt một đời chăm sóc yêu quý cái thân này nhất ạ. À, nhất là cái thân này, chăm sóc yêu quý nó nhất, lo lắng cho nó nhất, cái gì cũng vì nó. Đúng không? Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ với nó, còn gì có ai rời thân được lúc nào đâu. Đấy, nhé thế nhưng mà khi mà các con thấy chết một cái là cái thân này nó rời chúng ta ngay và nó bỏ chúng ta ngay thân đi một đằng và mình đi một đằng đó đấy gọi là thân thì thì rời mình nó không đi theo mình lúc cái bảo là thân đi theo tôi không đi theo được các con ạ à. cái thân vùi xuống đất còn cái thần hồn của mình là đi nẻo khác rời ngay cho nên đó, bà vợ thứ nhất bà bảo thôi tôi không thể theo ông được mặc dù ông thương tôi thế yêu tôi thế nhưng tôi không theo ông được đâu yeah bà vợ thứ hai là ai hả các con bà vợ thứ hai đấy là tiền đút túi đấy các con ạ à. tiền <laughs> tiền bạc của cải các con có yêu tiền không có <laughs> rất yêu yêu lắm lắm nghe không đấy như mấy bạn dưới kia kìa rất là yêu rất quý đi đâu không có tiền là khó khăn lắm không không đi được làm gì không có tiền không không được cho nên tiền là cái rất là yêu quý và gần như chúng ta không rời. Và chỉ mong làm sao có tiền đấy, bên cạnh. Đấy. Và tiền đã được nâng đến cái mức gọi là là tiên là Phật, mà, và là sức bật lò xo cái gì đấy, nhiều tứ lắm. Đấy. Tiền đấy. cái bà tiền thì bây giờ có lẽ là cũng là đỉnh cao đấy xã hội bây giờ vào cái bà <laughs> này đỉnh cao ai cũng rất nặng về bà ấy. nặng nề và yêu quý bà như thế thế nhưng các con thấy sao khi mình chết thì bà tiền này bà có đi theo mình không không theo cùng nắm người ta vứt cho mấy đồng xu hay ngáng cái đồng xu vào cái miệng á nhưng mà vào miệng thì vào chứ mình cũng có dùng được bà đâu bà cũng không theo mình cho nên ấy, bà lại bảo thế này thôi thì tôi cũng còn xuân sắc ông ạ à, ông chết tôi còn phải đi tái giá tái giá nghĩa là bà đi với người khác khi chúng ta sống thì đồng tiền nó ở với mình của cái nó ở với mình ta chết một cái tiền bạc ấy của cái ấy sang tay người khác đúng không các con sang người khác ngay sang người khác ngay và không ở với mình nữa tiền ấy có khi lại về cho vợ mình con mình thế vợ mình nó chung thủy với mình thì nó cũng còn gọi là một tí không có thì nó đi lấy ông khác thế là tiền này về ông khác đấy cho nên tiền bạc nó bạc thế đấy con ạ nó không chung tình với mình đâu nhắm mắt một cái là nó đi theo người khác ngay nó chuyển sang tay người khác ngay đấy các con thấy thấy tiền bạc ở đời chưa nó thế đấy nó như bà vợ thứ hai bà đi tái giá ngay nhất khoát bà không đi theo mình đó. bà vợ thứ ba các con ạ à, là ai ở đây đức phật ví bà vợ thứ ba là gì là thân bằng quyến thuộc của chúng ta những người bạn bè những người anh em cha mẹ anh em của chúng ta đấy là bà vợ thứ ba đấy rất yêu thương chúng ta rất quý chúng ta và chúng ta cũng rất yêu quý họ nghe không nhưng khi chúng ta mà chết ra đấy thì sao thì mọi người cũng đưa chúng ta ra đến nấm mồ rồi đi về thôi có ai mà đi theo mình được đâu mà thần quyến của chúng ta đấy nha các con nha thần quyến đấy chỉ à ơi khóc chúng ta một tí thôi rồi đến ra đến nghĩa địa vùi xuống rồi cũng phải đi về chứ ai mà ngồi cùng nắm ngồi đến đêm đến tối thì cũng phải đi về sợ ma mà đi về chứ <laughs> ai ngồi đấy mãi đâu đấy các con thấy ba bà vợ này đấy thế thôi tình nghĩa với chàng có thế thôi <laughs> nghe không có được dai đâu còn bà vợ thứ tư là ai mà trung thủy thế nhỉ nghiệp đúng rồi các con giỏi lắm xin một chàng pháo tay <laughs> bà vợ thứ tư chính là bà vợ nghiệp của chúng ta bà vợ nghiệp này theo tất cả chúng ta và theo chặt các con ạ à. chúng ta đi đâu bà vợ nghiệp theo đấy nghe không? bà vợ nghiệp đi theo đấy đi chặt luôn bà dẫn chúng ta sang kiếp sau kiếp sau đi vào nhà nào là do bà ấy đi theo hết chỉ đường dẫn lối cho mình đi đó thế cho nên các con biết nghiệp nó quan trọng đến như vậy mặc dù hàng ngày chúng ta chẳng ai để ý đến nghiệp như hôm nay sư phụ mà không nói chuyện với các con về nghiệp các con cũng chẳng cần quan tâm đến cái bà này đúng không kệ nó chứ làm gì phải để tâm nghiệp làm cái gì nghiệp cái gì lúc nào cũng nghiệp thì đâu cũng nói nghiệp hôm nay sư phụ đặt vấn đề rất nặng các con thấy cái bà nghiệp này bà trung thủy với mình như thế thì phải chăm sóc bà ấy chứ nghe không đừng để cho bà mà tệ hại bà tệ hại là bà đối xử với mình không ra gì là mình khổ một đời mà khổ muôn đời luôn á cho nên bây giờ từ hôm nay ý thức được có bà vợ thứ tư này rồi tất cả đều biết có bà vợ nghiệp này nhá thì các con phải quan tâm đến bà ấy đi bắt đầu biết về bà ấy có cái bà nghiệp bà đi theo mình phải lưu ý đến bà ấy mà lưu đến bà ấy tức là chúng ta phải nghĩ đến cái việc tu dưỡng rèn luyện các con ạ các con có tu dưỡng rèn luyện thì bà vợ nghiệp này bà mới được được tốt đẹp bà ấy mới giúp các con tốt được nhé bà ấy là theo sát chúng ta luôn nghe không thế cho nên hôm nay đấy sư phụ rất mong tất cả đại chúng tất cả các con quan tâm đến nghiệp của mình nghiệp ấy từ chính suy nghĩ của chúng ta mà ra nghe không? từ hành vi của chúng ta mà ra thân khẩu ý chúng ta tạo ra nghiệp mà gốc là ở ý nghĩ của chúng ta các con phải làm sao và giữ được cái ý của chúng ta cho nó tốt đẹp cho nó trong sáng thiện lành thì các con sẽ tạo ra được những cái nghiệp tốt chúng ta tư duy suy nghĩ chính là đang gieo hạt giống và đang tạo ra nghiệp đấy các con ạ à hạt giống ấy sẽ lên cây, ra hoa và kết trái cho chúng ta. Cây ấy có cho hoa thơm, có cho chúng ta trái ngọt hay không là do hạt giống chúng ta gieo. Thì Sư Phụ rất mong các con biết nắn chỉnh cái nghiệp của mình và yêu thương đúng pháp với cái bà vợ nghiệp của mình để cho chúng ta được một cái cái nghiệp tốt đẹp nhé. Sư Phụ xin chúc tất cả các con được nhiều hạnh phúc và an vui.